alo nói địa điểm thời gian nhận rồi xin chào các bạn ngày hôm nay thì ờ, Frank Hùng xe co sẽ trong vai một người ờ, vận chuyển <laughs> delivery của Grab thôi à, sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe Audi A8 phiên bản L Executive như lại đời năm 2011. Bản này là bản nhập Mỹ nha các bạn. Động cơ là nạp khí tự nhiên 4.2. Ngay bây giờ chúng ta hãy xem hãy xem mẫu xe này có gì. Đó, Frank Hùng xe cỏ. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn là mẫu Audi A8 đời 2011 và các bạn hãy xem Audi A8 2011 8 năm rồi thưa các bạn vẫn còn đẹp long lanh mẫu xe này thì mới đi đâu có đó là khoảng ờ, hơn 6 vạn một chút chủ xe thì ờ, là một ờ, chủ nhân cũng trẻ đẹp trai và phải nói là rất yêu mẫu xe này cho nên nó mới đẹp được như thế này các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ thấy cái lưới tản nhiệt của phiên bản động cơ W12 Tuy nhiên đây là phiên bản V8 4.2 nạp khí tự nhiên thôi các bạn nhé Nạp khí tự nhiên nhưng lưới tản nhiệt này được độ rồi này Đấy bộ đèn vâng đèn full led à, nếu như các bạn đã quen với các cái khái niệm đèn full led trên các cái dòng xe bình dân bây giờ thì xin thưa rằng với các bạn Audi là dẫn đầu luôn về cái công nghệ đèn full led này đèn nhận diện ban ngày đã từ rất lâu rồi à, với cái lợi thế về ánh sáng là nó không bị chói mắt cường độ chiếu sáng tốt vân vân tất cả tích hợp vào đây và cũng xin đưa với các bạn chủ nhân đã build chiếc đèn này, nhập chiếc đèn này của bản 2015 Còn nguyên gốc của nó là 2011 nha các bạn Rõ ràng là trông sang chảnh, đẹp hơn hẳn Đấy các bạn có thể quan sát toàn bộ cái nước sơn rồi Các cái chi tiết này Đó, đẹp long lanh Và chỉ có duy nhất trên các phiên bản uh, Executive Đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn Đây là một cái cảm biến Cả cái radar nhé Trong cái gói Adaptive Cruise Control à, Bây giờ thì các bạn sẽ quen với các cái khái niệm Adaptive Cruise Control trên những cái dòng xe Ford rồi các cái dòng xe hiện đại bây giờ nhưng xin đưa rằng từ 2011 rồi Audi đã có những cái công nghệ như thế này Đó. Nó sẽ kiểm soát khoảng cách khi chúng ta cài đặt chúng ta có thể chạy nhanh, chạy chậm nhưng cài đặt cái này thì sẽ yên tâm Nó sẽ tự bám theo cái xe phía trước tất nhiên Chúng ta phải luôn giữ vô lăng bởi vì à, công nghệ tự lái, công nghệ à, lái tự động từ thời đấy nó cũng chỉ đến thế mà thôi còn bây giờ sẽ rất khác trên cái Audi ờ, A8 đời mới rồi Và phần tiếp theo có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao một mẫu xe Audi Tại cái thời điểm như vậy nó lại đắt tiền Và Hùng cũng xin chia sẻ với các bạn là tại sao những cái mẫu xe sang trọng như này nó sẽ đắt Nó đắt ở đâu ạ? Động cơ ok, khung gầm, thân vỏ Và xin thưa với các bạn, tại cùng thời điểm đó, những cái thời điểm trước Thì dòng A8 này là duy nhất trong Big 3 là bao gồm BMW, Mercedes và Audi là sử dụng cái thân nhôm và để có được cái công nghệ vật liệu của thân nhôm trên các dòng xe A8 này thì Audi đã phải bỏ ra 700 triệu đô la. Xin thưa bạn nhé, 700 triệu đô la để hợp tác với một hãng sản xuất uh, máy bay tên là Anker gì ở một cái bang uh, Loa gì đấy ở Mỹ. Đó, mình chỉ nhớ tới 700 triệu để có được cái công nghệ về thân nhôm và cái thân của cái xe một cái mẫu xe dài như thế này Xin đưa với các bạn chỉ có 214 kg mà thôi Rất nhẹ Một mẫu xe A8 này nó khoảng 1 ờ, tấn 9 bản Executive động cơ 4.2 Tuy nhiên ờ, so với các ờ, đối thủ cùng phân khúc cùng cái thời đó ấy, thì các dòng xe kia nó hơn khoảng 2 tấn hơn 2 tấn tranh nhau trên các cái dòng xe là hơn 200 cân như vậy là sự khác biệt rất lớn nó ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu này rồi là vân vân vân vân rất nhiều chỉ số và tôi quay trở lại uh, chiếc xe để uh, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé uh, à, W12 này là gắn vào cho đẹp thôi Thì bây giờ mình sẽ xem cái động cơ Audi 2010 um, 1 này 2011 Đó, sẽ xem Chúng ta sẽ xem Rồi à, Nắp capo cực nhẹ Ồ, oh, lâu rồi chưa sửa V8 FSI Động cơ từ ngày xưa rồi nhưng mà vẫn rất là đẹp luôn đó và ngay từ khi tiếng mình đề máy lên thì nghe nó đã hấp dẫn rồi nghe là muốn cầm lái muốn đạp ga luôn đó, từ ngày xưa rồi từ 9 năm rồi mà vẫn còn long lanh như thế này đây các bạn có thể uh, quan sát bên uh, cái thân xe mẫu xe này thì uh, sử dụng cái vành 20 inch lốp Pirelli má phanh thì uh, cái uh, clip phanh thì đã được uh, sơn màu đỏ rồi trông nó đổi bật hơn và thưa các bạn uh, Cửa thì đương nhiên rồi 2011 cửa hít nhá Không phải suy nghĩ gì luôn Hít rất nhẹ này, êm Đấy, tạch cái là đóng kín luôn Còn vâng, Thân xe A8 thì rất là đẹp Và Thực sự là không thể nghĩ một mẫu xe đã 9 năm rồi mà vẫn đẹp như thế này Nhưng thì, xin thưa với các bạn, đối với công nghệ vật liệu Thì ờ, thân xe của Audi cũng là rất là đặc biệt Riêng cái trụ B này nhá Cái trụ B này là cũng là một cái công nghệ rất đặc biệt trên ờ, Audi khi mà họ làm ra Họ sử dụng một cái khuôn ép thủy lực Vâng nung nhiệt độ lên đâu đó khoảng à, một ngàn độ C sau đấy lại dẫn một cái uh, dòng nước làm mát uh, uh, để bảo đảm cái nhiệt độ loanh quanh 200 độ C để ra một cái, cái kết cấu trụ bê như thế này trụ bê này nếu mà va chạm bên vân vân này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy, nó cái trụ ở giữa này cũng rất là quan trọng mà bây giờ nếu như các bạn xem à, trên những cái dòng xe của BMW uh, hoặc những cái dòng xe cao cấp ấy, thì sẽ họ đưa đưa thêm các công nghệ vật liệu carbon vào cho nó nhẹ đi độ cứng vững rồi vân vân Bây giờ các bạn sẽ um, tiếp tục ra phía sau xem À mà trên à, cái phiên bản nhập Mỹ nó có một cái điều rất là đặc biệt Nếu như cái luật ở Mỹ ấy, trước đây năm trước 2016 Thì các bạn sẽ thấy là đèn sinh an và đèn phanh gì đó nó phải là màu đỏ Và cái thứ hai là cái led giải led chạy á Đặc trưng của Audi nó cứ chạy từ trái sang phải, từ phải sang trái ấy, chạy chạy này này Thì cũng không được lắp ở tại Mỹ nếu như trước năm 2018 bởi vì do luật giao thông của họ mình cũng chưa biết tại sao đâu bạn nào biết thì có thể chia sẻ giúp nhé đây đây là cái điều rất là đặc biệt còn bộ đôi rất là đẹp đây cả bây giờ các bạn có thể ghé sát vào đây là tiếng đề nổ không tải nghe là tức là nghe cái tiếng bô đó đã phê rồi bây giờ mình sẽ vào trong khoang xe cái phiên bản executive ấy nó sẽ dành cho chủ nhân ngồi uh, hưởng thụ nhiều hơn tức là nó sẽ tăng tiện ích đấy là sự khác biệt giữa các phiên bản phiên bản base phiên bản uh, đặc biệt phiên bản cao cấp phiên bản executive vân vân phiên bản business gì đó đây là cái cách của ừ, các hãng xe khi mà tạo ra các phiên bản để để tăng cái giá trị tăng cũng như tăng cái tiện ích cho khách hàng rồi xe thơm quá Audi A8L các bạn sẽ thấy không khi mà tôi đề nổ máy lên màn hình sẽ tự động mở ra và đặc biệt những hệ thống loa Bang Fusion đấy các bạn sẽ thấy này nó sẽ mở ra rất đẹp bây giờ mình sẽ để lại cho các bạn các bạn à, anh camera có thể quay sát vào cái à, cái cái loa đấy nhìn cực kỳ yêu luôn rất công nghệ luôn này đấy, sẽ tự động tắt đi và khi mà mình để nổ máy lên sao nào rồi lên chồng <laughs> rất yêu Và để lên ạ bum, bum, bum, bum. Khoang xe của mẫu Audi A8L Phiên bản Executive Chúng ta hãy xem Chúng ta hãy xem Vẫn rất đẹp Thực sự đối với cái thiết kế này Với vật liệu này Mẫu xe, nhiều mẫu xe hạng sang đời bây giờ Khó mà còn đuổi kịp cái chứ Không phải đùa đâu Và các bạn hãy xem này Ra, ra này Ra cao cấp Vulcano gì đấy Của Ý Audi thì chuyên dùng này và có lẽ là tại Việt Nam thì đây là phiên bản tôi có thể ờ, chủ quan một chút nhưng là duy nhất sử dụng cái bộ da này màu xá hình quả chám rất là đẹp màu nâu này bao nhiêu năm rồi 9 năm rồi các bạn hãy xem nhá ờ, hai cái đệm ghế này ở hai bên này chưa có một vết nhăn luôn phải nói là quá đẹp đối với một mẫu xe 9 năm rồi chưa hết gỗ hoa nắt nếu như theo thông tin của Audi nói ấy, thì toàn bộ các cái gỗ sử dụng trên A8 ấy là sử được lấy ra từ cùng một thân cây để cho đồng nhất các cái vân xe để đồng nhất các cái vân đó các bạn thể mười năm rồi nhá 9 năm rồi nhá vẫn rất đẹp luôn rồi ôi da rẻ hồng hào <laughs> quá đẹp gỗ này chưa một vết gì luôn đẹp đẹp phải nói đẹp không tì vết chất vật liệu cho nên là có một cái câu chuyện rất là vui nhiều khi chúng ta cứ nói là Lexus vật liệu trên Lexus ờ, nó bền bỉ với thời gian nhưng các bạn hãy xem một mẫu xe Đức 9 năm rồi đi 6 vạn mọi thứ vẫn còn quá đẹp luôn cũng là của bền tại người nếu như cái Audi bây giờ ấy Audi A8 ờ, thời mai này ấy và nếu như à, các bạn à, có thể xem Hùng đã giới thiệu cái Audi A8 mới nhất bây giờ thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ các cái cửa gió điều hòa nó được giấu kín sau đi. Rồi là các cái màn hình như thế này nó sẽ được tích hợp như cái màn hình iPad ấy. Rồi toàn bộ cái hàng phím điều khiển nó ờ, sẽ lược lược bớt đi đưa tích hợp vào hết cái màn hình. Nhưng thực sự là nếu như mình nhìn những cái hệ điều khiển như thế này đã 9 năm rồi thì mình vẫn rất thích luôn. Quá yêu luôn. Có tiền là quất luôn, mua lại gạ chủ xe mua lại luôn. Nhờ Chủ xe có bán không? Đấy, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập cho hàng ghế trước này. Rồi. Thông gió ở hàng ghế ờ, lái này, Đấy, hai bên điều khiển các bạn có thể thấy này. Rồi hệ thống sưởi này. Đó, ngày xưa thì chỉ cần phím như này thôi, bây giờ thì giấu hết vào trong cái màn hình. Nói chung vật liệu trên ờ, xe sang thì chúng ta không phải nghĩ bởi vì tất cả những cái vật liệu đó đều phải là cao cấp và cao cấp thì chúng ta mới gọi là sang trọng được à, bây giờ mình sẽ vào cái màn hình này xem đó màn hình điều khiển từ 9 năm rồi nhạy không tốc độ phản ứng thế nào cả nha rất nhanh luôn đó, đẳng cấp của xe Đức à, ở đây thì chúng ta có thể uh, set cái in video này để có thể cài đặt các cái chế độ lái như là chế độ hoạt động của engine hộp số này rồi ờ, hệ thống treo khí nén rồi um, cái ờ, hệ thống lái này cái vô lăng ờ, thậm chí vân vân có các cái chế độ điều khiển này chúng ta có thể dùng được thậm chí chúng ta có thể chọn ngay chế độ comfort auto dynamic mà như các bạn đã biết rồi thì tất cả các chế độ này của xe Đức ấy không phải nghĩ luôn khác hoàn toàn tất cả là phím điều khiển thôi sẽ cần một chút thời gian để tìm hiểu đấy, ví dụ chúng ta có thể điều khiển cái hệ thống treo khi nén đây này đấy mình nhấn vào đây nhá đấy thì có thể là hệ thống treo nó sẽ uh, giảm bớt độ cao đi đó, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây tất nhiên là những cái màn hình đời mới bây giờ cái độ phân giải cái giao diện rồi vân vân vân vân thì nó sẽ được đẹp hơn nhưng mà rõ ràng mà 9 năm rồi mà như thế này thì mình thật sự là không tưởng tượng được quá yêu thời đấy cũng nghe biết đấy bây giờ chúng ta có thể vào car system để điều chỉnh này điều hòa này driver seat này vehicle setting vân vân đó bây giờ thì cũng chỉ làm giao diện đẹp hơn thôi vân vân ừ. cần số rồi các bạn có thể thấy à, cái quần số của Audi này quá đẹp ờ, mình ngồi như thế này cầm như thế này như lái một chiếc phi thuyền đấy các bạn ạ phi thuyền phanh tay điện tử để nổ ở đây nhá Đấy, chìa khóa này rất đẹp đây là cái gì đây à đây là các cái à, hộp để nước rồi không có vấn đề gì cả Đấy. rồi da rẻ da đấy rất đẹp úi rồi đấy. Ui, nhiều đồ quá của chủ nhân thôi giấu đi <laughs> có thể kéo lên nhé kéo lên này đấy, để xuống này nó thay đổi cả uh, tiến lên và nâng độ cao lên để để như thế này đấy chưa ui giời ui giời quá đẹp bây giờ để ra đây để xem và bây giờ các bạn sẽ thấy ờ, chiếc vô lăng này nó khá nhỏ so với kích thước xe tuy nhiên chiếc vô lăng này cũng đã được chủ xe anh chủ đẹp trai thay rồi đây là vô lăng của S8 nha các bạn lấy chuyển số sau vô lăng các hệ thống như là navigation chúng ta có thể điều khiển ở đây vân vân truy cập vào menu các menu này nó đều có hết ở trong này thì với cái Audi A8 đời mới bây giờ ấy thì cái màn hình này nó trở thành cái màn hình virtual cockpit với một cái giao diện rất là đẹp. Tuy nhiên một mẫu xe như Audi A8L 2011 bản Executive này năm rồi mà giao diện như thế này phải nói là cũng quá tốt luôn. Đẹp. Đây mình sẽ đấy mình có thể điều chỉnh tất cả những cái uh, chức năng hỗ trợ rồi vân vân của xe trong này. Đó. Cảnh báo chệch làn có Adaptive Cruise Control có cái cảnh báo khi mà chúng ta đi sát xe trước quá cũng có nhưng nó sẽ không tự phanh cũng khá lâu rồi phải không ạ cho nên nó chưa có nhưng mà khi mà chúng ta uh, rơi vào cái tình trạng như vậy thì trên hệ thống màn hình nó cũng sẽ báo và đặc biệt là các dây an toàn nó cũng sẽ uh, tự động siết lại để cảnh báo cho chúng ta Đấy, các bạn có thể thấy các cái chế độ này sẽ được cài đặt ngay cái cần bên này đấy Đấy, à, bên này nhá Bây giờ sẽ tích hợp hết chân vô lăng rồi Và cũng xin đưa với các bạn mẫu Audi A8L tại thời điểm 2011 Vâng, phiên bản 4.2 Nạp khí tự nhiên, không turbo Công suất là 380 mã lực Mô men xoắn cực đại 550 Nm Và từ 0 đến 100 km h nó hơn 5 giây 5,4 5,5 giây gì đó ờ. quá tuyệt vời cho một mẫu xe mà nặng gần 2 tấn lại xe sang trọng nhưng mà lại có một cái khả năng tăng tốc như vậy có thể nói là nếu như bạn là một khách hàng à, của Lexus thì tất cả được chăm chút tỉ mỉ rồi vân vân nhưng mà nếu như là khách hàng à, một ông chủ có thể thấy là một ông chủ của Lexus bạn sẽ thấy là một người à, chăm chút tỉ mỉ ờ, gọi nâng khăn sửa áo lúc nào cũng muốn như vậy nhưng nếu mà ông chủ của một chiếc S chẳng hạn thì sẽ là một power chủ tịch cực kỳ power còn ông chủ của BMW 7 sẽ là người là như thế nào nhỉ ờ, sẽ là yêu thích thể thao sang trọng nhưng đôi khi lại còn muốn cầm lái nhưng ông chủ của Audi sẽ là một hiện thân của những con người mà sẽ yêu công nghệ này sang trọng tinh tế và lại còn thích trải nghiệm nữa thì bây giờ mình sẽ ra đường sau để xem xem là cái gói à, trang bị trên cái bản Executive bản L 2011 nó có gì nhá nó sẽ có gì à, trước khi rời thì à, ghế lái thì cũng xin chia sẻ với các bạn cái ghế này điều khiển 22 hướng á vâng có bệ đỡ rồi vân vân tất cả và đặc biệt là cũng có massage nhé đây mình bấm à, cái hệ thống à, điều khiển các bạn sẽ thấy trên màn hình trước đây đó. đây điều khiển đây các bạn có thể thấy đây đấy, các cái chế độ massage ở đây nhá đó, 2011 vâng đấm bóp cực sướng nhẹ nhàng rồi bây giờ người vận chuyển Frank Hùng xe cỏ sẽ là ông chủ nhá Ông chủ của xe này Rồi bây giờ các bạn sẽ thấy là cái bản à, Eric Q-Tip này Nó sẽ rất là khác khi mà chúng ta ngồi vào cái hàng ghế này à, Da rẻ thì đã là da cao cấp thì đương nhiên rồi Audi A8L cơ mà à, Tuy nhiên là có những cái chức năng mà trên cái Audi A8 phiên bản bình thường sẽ không có Ví dụ như là cái trang bị các cái tư thế ngồi cho cho ông chủ Đây các bạn sẽ Nếu các bạn đã đi cái uh, khoang hạng C của Vietnam Airlines hay các hãng hàng không ấy, đẳng cấp ấy, thì các bạn sẽ thấy này đấy, mình có thể chọn được cái vị trí ghế này ghế trước tự động đi lên đi lên đi lên đi lên à, à, giữ nhá chúng ta phải giữ màn hình xuống cụp đầu đấy tựa đầu cụp xuống đấy ơ nhưng mà cái này hay này các bạn đấy. bỏ gì bỏ giày ra à, hoàn chỉnh nhá rồi bây giờ sẽ tiếp tục là giải trí một chút và vâng. mình sẽ bật cái màn hình này cái màn hình này nó khoảng 10,3 à, inch gì đó Đấy. và điều khiển thì chúng ta có thể dùng được đây ạ đó, xoay xoay xoay đó. tất cả điều khiển chúng ta dùng ở đây nó sẽ chia làm hai phần cho người bên trái và người bên phải nếu như bạn mệt mỏi thì bạn lại dùng chức năng massage Xin thưa các bạn Ghế của ông chủ Sẽ rất đặc biệt Khi mà tôi có thể điều khiển Các cái chế độ massage qua bên này à, Các lumbar stretch, pull away vân vân Và có thể Sử dụng để à, điều chỉnh cái tần suất rồi vân vân Biên độ massage nó nằm đây <laughs> êm ái. Hôm trước mình vừa ngồi cái LS500 cũng có cái cảm giác nhẹ nhàng êm ái như thế này thì hôm nay ngồi Chiếc Audi A8L phiên bản Executive từ năm 2011 cũng có cảm giác vậy. Nói chung vừa đấm bóp vừa massage mà ừ, nói chuyện thì vẫn sẽ thích hơn cái việc mà ngồi vào những mẫu xe cỏ. Nếu mà có tự động bơm nước cho mình nữa thì ngon. Và đây các bạn có thể thấy là khi mà mình muốn ký chẳng hạn Bây giờ cô có em thư ký đưa ra giấy tờ anh ơi ký thì mình ờ, bật cái bàn này lên rồi Kéo ra cái Dòng gỗ rất là đẹp này Các bạn có thể nhìn đường vân này Trời ơi Trời ơi 9 năm rồi thưa các bạn Đẹp long lanh Thật không biết nói gì Gặp lại Rất nhẹ nhàng Cơ mềm Đó. Các bạn sẽ quan sát rằng mẫu xe này chỉ được ngồi 4 người thôi Bởi vì cái bảng công số nó kéo dài ở bên này và hệ thống điều hòa là cũng bốn vùng độc lập chia cho hai trước và hai sau đây. Ông nóng thì ông bật mát còn tôi lạnh thì tôi bật nóng, không có vấn đề gì cả. Điều khiển ghế cũng vậy. Và chiếc ghế bên này cũng được trang bị massage nhé Thư ký ngồi đây cũng được massage luôn Đấy, Rất hay Và bạn có thể điều chỉnh ngay bên này ạ Đó, điều chỉnh ngay bên này Tất cả sẽ điều chỉnh bên này Đương nhiên rồi với những cái mẫu xe như thế này thì ờ, rèm che nắng rồi cửa sổ cho hàng ghế sau và màn hình giải trí thì mình đã nói rồi các bạn sẽ thấy là nó đương nhiên là nó phải trang bị đầy đủ bản mình là ông chủ có tiền thì phải thế này chứ nhỉ mà đặc biệt là các ánh sáng nhé các ánh sáng bạn cũng sẽ thấy nó cũng giống như khoang hạng si á led tất cả đều là led và nó rất mềm mại Đấy, cần đọc sách này ánh sáng rất là mềm nói chung là là một ông chủ làm việc với cường độ cao tần suất cao thì khi ngồi vào mẫu xe này sẽ không còn cái sự mệt mỏi đó thưa các bạn bây giờ mình sẽ chuyển cái ghế này đây ạ thành cái về cái vị trí à, ban đầu thôi bây giờ đấm bóp rồi nghỉ ngơi ngủ rồi lại dậy đi làm việc nó sẽ hơi chậm một chút nhưng xin thưa với các bạn Mẫu xe này đã được thiết kế những chức năng như thế này Cách đây 9 năm rồi ờ, Ở đây thì à, tôi sẽ mở ra Chắc chắn là sẽ có những cái điều gì đó Đấy, Xuống tụt xuống học Làm lạnh đấy nhá Những cái mẫu xe mới bây giờ chúng ta hay xem những cái này đúng không ạ Đấy Thì đây cũng học làm lạnh à, anh chủ này có lẽ không thích uống rượu mà anh chỉ thích uống la vi thôi Xe này về tay mình là rượu vang là đưa vào đấy hết luôn Ngon mà Rượu vang lại thêm điếu xì gà nữa thì là nhất nhỉ Rồi Đầu DVD này Rồi. Khe cắm SD1, SD2 đầy đủ hết Hệ thống MMI của Audi thì không phải nghĩ luôn Ở các cái phiên bản ờ, Audi ờ, A8 hoặc những cái xe cùng phân khúc đời mới bây giờ ấy, các bạn cũng sẽ thấy là toàn bộ cái hàng phím này ấy nó sẽ tích hợp vào một cái màn hình cảm ứng điều khiển Đó. nhưng thực chất là nếu mà nhìn gỗ với cả da với cả cái vật liệu này các bạn nhìn này từng cái chi tiết cực kỳ kỹ luôn thì có lẽ nó cũng vẫn là một cái vẻ đẹp rất là hoài cổ đôi khi nhìn những cái màn hình cảm ứng nó chỉ là có một cái vẻ gì đấy công nghệ thôi nhưng mà rõ ràng nhìn thế này bạn thấy không đối với mình thì cực kỳ hấp dẫn luôn đẹp yêu luôn cứ Đấy các bạn cũng có thể thấy là một chiếc xe 8 năm rồi này 8, 9 năm rồi mà nhựa này Vai ghế được thiết kế chắc chắn không đẹp nhỉ Hệ số an toàn của những mẫu xe Đức thì luôn luôn được đánh giá rất là cao Ngay cả những cái gỗ ốp trên cái phần điều hòa này cũng vậy này Đó những cái chi tiết nhựa Sao con này nó đẹp thế nhỉ Anh chủ chắc chắn là cũng sẽ rất đẹp trai Và rất yêu thương xe không biết là có yêu thương vợ hơn không hay là suốt ngày lại chỉ có xe nhiều khi bạn gái lại ghen thật đấy trần chiếc da đẹp nói chung là đẹp quá đẹp luôn và bên trên thành cửa này là da alcantara nhé loa này ốp nhôm này đẹp quá ôi ôi giời hút điếu xì gà lại tạch tạch vào đây nữa quá đẹp cửa gió này Đối với những mẫu xe sang các bạn sẽ không phải yêu cầu cái thắc mắc cửa gió đâu cửa gió Ở trên này có này, ở trụ B này cũng có này, không thiếu luôn có Màn hình giải trí thì có thể điều khiển ở đây Đầy chức năng luôn Quá yêu thương với một mẫu xe có tuổi là đến 9 năm như thế này Anh em nào mà chuyên uh, xe cũ mà gặp em này mà bán ra thị trường thì chắc là phải tranh nhau luôn xe Audi mình cũng chưa trải nghiệm nhiều nhưng mà cái quattro của họ là quattro dạng thuần cơ khí nó chia cái công suất ra 60 ra đằng sau và 40 cầu trước và nó cái khóa vi sai nó là dạng ở proactive tức là nó sẽ chủ động nó sẽ chủ động hơn cái việc là khi trượt mà mình ờ, mới đóng cầu thì thực sự cái công nghệ đấy chắc là mình sẽ phải dành một cái thời gian riêng để nói trong một cái ờ, chương trình ờ, khác à, bây giờ thì mình sẽ thử làm người vận chuyển nhá bây giờ người vận chuyển Frank Hùng xe cọ để xem xem cái mẫu xe nạp khí tự nhiên cách đây 9 ờ, năm nó mang lại cái trải nghiệm như thế nào bây giờ thì suốt ngày cái turbo thôi chán lắm <laughs> bây giờ mình sẽ là người vận chuyển <laughs> người vận chuyển gì ở trong uh, uh, đô thị hà nội chật trội này thì nếu mà là xe của mình là mình hết tay luôn đấy ui ui ui nạp khí tự nhiên nó khác nhỉ nó khác thật nhẹ nhàng này đang ở chế độ uh, Ờ, comfort ui <laughs> nghe thích lắm ui rồi ôi nghe tiếng âm thanh nó giòn tan các bạn ạ 9 năm rồi 8 năm chứ cứ nhầm 8 với 9 Ôi, cảnh báo điểm mù nhá đây các bạn có thể thấy này chúng ta có thể tắt ở đây bật tắt ở đây à. ui à, chế độ comfort rất êm êm ái nhưng mà vẫn nghe được tiếng bô cực kỳ thể thao đây là lý do mà tại sao những cỗ máy nạp khí tự nhiên vẫn luôn được yêu thích những cái dân chạy xe những dân đam mê tốc độ thích bây giờ mình sẽ chuyển nhẹ thôi à, tất nhiên là hôm nay à, đường nó đông trong phố này cũng không dám đạp to chân đâu dynamic à úi rồi khác hẳn luôn đấy sự khác biệt tới những xe đức và vâng, mạnh dạn đạp đây nào ui ui <laughs> hệ số an toàn trên những cái mẫu xe ờ, hạng sang đặc biệt là tới từ đức như thế này sẽ rất là cao và đương nhiên rồi các hệ thống an toàn từ những cái hệ thống an toàn chủ động như hệ thống phanh hay là hệ thống an toàn như là à, ABS rồi à, các hệ thống an toàn thụ động như ESP ngay cả túi khí nó cũng là hệ thống an toàn thụ động nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta hay nói về các hệ thống an toàn chủ động gọi là ờ, phanh là gì gì đó rồi hệ thống an toàn bị động là ESP rồi là ờ, cân bằng điện tử rồi ờ, gì gì đấy nhưng mà một trong những cái việc thiết kế xe hơi trong những cái vật liệu cấu thành nên xe ví dụ như các chi tiết như da nhựa gỗ như thế này cũng được liệt vào hệ thống an toàn bị động thưa các bạn. Bởi vì nếu như khi chúng ta xảy ra va chạm, đây là những vật liệu cứng chẳng hạn. Cứng, sắc, nhọn thì khi mà nó đập vào nó đâm vào chúng ta thì nó sẽ gây chấn thương rất là nguy hiểm. Thì ngay cả những vật liệu này xin thưa với các bạn cũng phải thiết kế có một cái hệ số an toàn cao đối với người ngồi trong xe. Và chính vì lẽ đó cho nên những mẫu xe sang được thiết kế với những cái vật liệu rất là đắt tiền không chỉ sang đâu mà nó còn phải có cái hệ số an toàn cao Đấy, các bạn có thể hình dung không một mẫu xe này một mẫu sedan full size đầu bảng luôn và một chiếc vô lăng rất nhỏ nhắn lái xe Đức thì thôi không phải khen nữa khen xe Đức thì có bằng bằng thừa vô lăng rất nhỏ mẫu xe to này đặt bánh đến đầu biết đến đấy thích thật Đấy, tư thế lái này, người vận chuyển này, ôi trời ước gì mà đóng rầm rầm lại có cái xe à, camera ca chạy theo nữa thì Frank Hùng xe cỏ, trời ơi Chồng quay không? Đừng gạch 8 năm, trời ơi, 8 tuổi mà quá đẹp luôn Vẫn êm, độ êm ok, hệ thống treo khí nén vẫn êm Lốp thì, à, lốp cũ thì thay lốp mới thôi đi chậm thì ờ, hơi khó nói về độ ồn ờ, và thực sự là vẫn thích cái cái tiếng bồ tức là nó luôn luôn là thôi thúc mình lúc nào chỉ muốn dí cho cái thôi muốn tăng tốc thôi nay mà có ông chủ ngồi sau nữa thì làm cái mission import ui ở đây đây, đây các bạn có thể thấy <laughs> quá lướt phanh này êm êm êm êm Adaptive Cruise Control thì quá đơn giản rồi Nếu mà trên đường cao tốc thì chúng ta sẽ thử nhiều hơn Với các công nghệ của an toàn của Đức thì chúng ta cũng yên tâm nói chung là uh, có lẽ là với những cái nền công nghiệp rồi những cái công nghệ đến từ đức thì ờ, quá gọi là chất rồi và có lẽ là phải vào những con đường tuyết đường trơn đường trượt thì mình mới biết cái hệ thống quattro này nó hay như thế nào còn đi đường như này thì khó chỉ biết nói từ sướng và hài lòng thôi những chiếc xe sang nha các bạn có thể thấy là uh, các cái trụ chữ A này này nó rất là nhỏ nhưng vẫn rất là cứng thôi xong rồi đường tắt quá nhưng kể mà đường tắt như thế này mà ngồi trong một cái khoang xe sang thoải mái không gian thoáng đãng êm ái loa hay rồi lại được đấm bóp bằng các cái ghế nữa thì cũng chả mệt lắm đấy là lý do mà những người có rất nhiều tiền sẽ chọn những cái mẫu xe sang trọng bất chấp giá có thể rớt nhưng chúng ta phải sướng cái đã mà nói thật luôn có hôm trước có gặp ông anh nào là Porsche nào là Audi nào là uh, Merc đủ hết là còn cả Panamera cứ thích là mua thôi thực sự cũng mình cũng gặp rất nhiều người có rất nhiều tiền người ta mua một chiếc xe sang tầm chục tỷ nhưng mua một mớ rau thật ra chỉ chỉ đâu là vác về đấy thôi rồi vác về cho anh thôi và các bạn cũng có thể thấy là khi mà Hùng cầm lái này thực sự là không nghĩ đây là một mẫu xe đã 8 năm rồi đâu lái mượt số mượt chân ga vẫn mượt phanh cũng vậy Đúng là mẫu xe này không chỉ đẹp từ những cái thứ mình nhìn thấy mà còn đẹp ở bên trong nữa Đó, ai bảo là xe Đức là không bền Nói chung là của bền tại người Cảm ơn anh chủ đẹp trai Đã gìn giữ một cái sản phẩm đẹp như thế này Rồi Có lẽ là hôm nay ờ, chuẩn là Frank Hùng xe cỏ Mà cỏ thật bởi vì là mình cũng chỉ đi được nhẹ nhàng thôi Frank xịn là phải vỉa hè rồi cao tốc rồi, rồi thế này thế kia rồi quay đầu 360 độ rồi gách cả bánh lên có lẽ là hùng sẽ phải cần những cái à, điều kiện nó tốt hơn để có thể ờ, học theo frank với một chiếc à, audi à. còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo nhé à, hẹn gặp lại các bạn bên những chiếc xe và các bạn ơi nếu như các bạn yêu quý kênh auto daily có thể ủng hộ bằng cách là hãy like share comment bên dưới clip Và đừng quên rung chuông and subscribe nhá Xin chào